Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn. Chủ đề hôm nay sẽ nói về mệnh khuyết hỏa và cách cải vận trong phong thủy mệnh khuyết. Mệnh khuyết hỏa sinh vào mùa đông từ 8 tháng 11 cho đến 18 tháng 2 dương lịch, thường là dư thủy thiếu hỏa. Nghe có vẻ lạ. Tại sao tôi mệnh thủy hay tôi mệnh kim mà lại thiếu hỏa? Đừng vội kết luận trước khi xem nội dung này. Thật sự bạn có cơ duyên mới xem video này và đây có thể là bước ngoặt khiến bạn thay đổi cho bản thân có vận trình tốt hơn. Các đặc điểm nhận biết của người thiếu hỏa trong sinh hoạt, ăn uống, nghỉ ngơi, thích ấm hơn là thích lạnh, thích những nơi có cây, cối, thiên nhiên, nội thất đồ gỗ, hơn là những nơi có nhiều gương nhiều sắt thép hoặc là sông nước. Thủy vượng chủ thông minh chu đáo tận tình, nếu vượng quá là người an phận ít cầu tiến. Đây là các đặc điểm cơ bản của người thiếu hỏa. Học cải vận cần một quá trình. Ví như gieo và trồng trong luật nhân quả, bạn phải kiên nhẫn gieo, tức có ngày hái quả ngọt. Sống ôn hòa giúp đỡ mọi người xung quanh, về sau sẽ có nhiều quý nhân giúp đỡ lại mình cải vận là hạn chế những ngũ hành bạn kỵ tăng những ngũ hành mà bạn khuyết dần dần điều xấu sẽ giảm và điều tốt sẽ tăng lên các bạn lưu ý khi tra mệnh khuyết hỏa thứ nhất mệnh tính theo năm là quan niệm xưa cũ không phải điều gì xưa đúng nay cũng đúng xưa cả nhà sống cùng nhau nay con cháu đều sống riêng thế giới ngày nay công nghệ ảnh hưởng rất là nhiều vì thế hãy tạm quên đi cách tính theo năm ta tính theo năm chỉ lấy hai ô cứ 12 người có hai người giống mình thì hoàn toàn rất là thiếu chính xác đây là xét về mệnh thiếu hoặc là mệnh khuyết lấy cả 8 ô sinh thần bát tự tức là năm tháng ngày giờ sinh lấy cả họ tên và giới tính tỷ lệ trùng rất là thấp cha theo bát tự mệnh khuyết thì mệnh tính theo năm không ảnh hưởng nhiều điều thứ hai tháng sinh chủ quản ngũ hành tức là mùa sinh có sức ảnh hưởng ngũ hành mạnh nhất trong sinh thần bát tự. Vì thế, nếu bạn sinh mùa đông đa phần là dư thủy vì mùa đông rất là lạnh. Dù bạn sinh vào tháng tỵ ngọ mùi, ba con giáp này thuộc hỏa thì bạn vẫn là dư thủy vì mùa đông thủy quản tức là kỵ thủy. Điều thứ ba, dù bạn sinh vào mùa nào thì hai mệnh ngày này thường là khó thích nghi với hỏa đó là ngày nhâm thủy và ngày tân kim ngày sinh không phải năm sinh các bạn cần xem lại mình sinh ngày gì Điều thứ tư, người thiếu hỏa cần thiếu cả mộc. Nếu sinh vào tháng Tuất, tầm tháng tầm cuối tháng 10 đến đầu tháng 11 dương lịch, thường rơi vào tiết khí sương gián hoặc là lập đông tùy mỗi năm tiết khí sẽ khác nhau trường hợp này có thể là kỵ hỏa chứ không phải là thiếu hỏa bạn nên tìm hiểu có thể lên trang web của tôi vào mục tra lại ngày của mình xem tiết khí gì điều thứ năm tin vào bản thân mình hãy tìm hiểu về mệnh khuyết xem lại quá khứ ví dụ bạn cần hỏa và kỵ thủy rất thích hợp với những người sinh vào mùa hè tầm tháng 5 tháng 6 tháng 7 dương lịch hoặc là tuổi tỵ ngọ mùi cũng là hỏa những đối tượng này dễ giúp đỡ bạn dễ làm ăn hợp với nhau hơn ngược lại do kỵ thủy nên khó lòng làm chung với những người sinh vào mùa đông tầm tháng 11 tháng 12 tháng 1 dương lịch vì theo thuyết ngạ mệnh hai người cùng kỵ và cùng cần một củ hành không có gì san sẻ cho nhau nam châm cùng cực đẩy ra khác cực mới hít vào hai người cùng mùa sinh thì khó lòng bổ trợ mệnh cho nhau trừ khi hai người có mật mã quý nhân của nhau nên hãy tin vào bản thân mình tự kiểm nghiệm lại thực tế thứ sáu điều sau cùng con người nhờ phong thủy để khống chế cuộc sống hàng ngày một người có thể khuyết nhiều ngũ hành không chỉ có một ngũ hành bí mật của ngũ hành là cân bằng những ngũ hành của bạn mệnh thiếu ngũ hành đại diện cho bạn cần ngũ hành này hơn những hơn những ngũ hành khác chứ không phải coi những ngũ hành khác là kẻ thù do đó người khuyết hỏa đừng cuồng tính đến mức mà muốn mọi thứ thành màu đỏ bởi vì người thiếu hỏa cũng cần uống đủ nước người thiếu thủy cũng cần ánh nắng của mặt trời vì vậy không nên quá mê tín thấy thủy vội vàng bỏ chạy tất cả nhằm hài hòa và phù hợp tránh thái quá Sau đây là 22 phương pháp thay đổi được vận tốt cho người thiếu hỏa mỗi năm. Mật mã đầu tiên, thủy thịnh tất cần nhiều hỏa. Người sinh vào các tháng hợi tý sửu đầu xuân thường là lạnh giá, thiếu hỏa, do đó dụng thần là hỏa cũng gọi là mệnh thiếu hỏa. Thời gian dụng thần tốt nhất cho mệnh cho mệnh thiếu hỏa là 9 đến 9 giờ sáng cho đến 13 giờ chiều và 19 cho đến 21 giờ tối sử dụng nhiều màu đỏ, vàng, tím, màu thuộc màu ấm, mệnh thiếu hỏa nhất định phải dùng đến những màu đỏ, tím, vàng, ví dụ như à, trang phục, ăn mặc hàng ngày, những thứ xung quanh bên người, nội y, ngoại y. Buổi tối khi đi ngủ cần hấp thu hỏa, vì vậy gối, mền hay là ra nệm cũng nên sử dụng các màu này. Hình tượng cho hỏa là hình tam giác, hình chớp nhọn, tất cả về hình chim cũng là hỏa hoa văn hình hổ báo chim mỏ nhọn đều thuộc hỏa từ cửa sổ nhìn ra thấy kiến trúc mà hình nhọn cũng là hỏa phòng khách ngập tràn ánh nắng mặt trời người mệnh thiếu hỏa nên sống nơi có nhiều ánh nắng mặt trời cần được thiết kế không gian đón nhiều ánh nắng là càng tốt nhất là nắng ban ngày hàng ngày ánh sáng mặt trời chiếu vào sẽ sản sinh ra hiện tượng các tường mộc hỏa phát sáng đây là gợi ý quan trọng cho mệnh thiếu hỏa hành vận trong gian phòng buổi sáng đón được ánh nắng mặt trời là tuyệt vời nhất ánh nắng mặt trời lúc hoàng hôn hỏa này không phải là hỏa tốt mở cửa sổ phương chính Tây để hấp thu hỏa năm 2020 sau nhất bạch nhập vào Đông Bắc trồng cây hoặc đặt cây cảnh vào phương vị này dùng mộc hấp thu thủy để sinh ra hỏa. Mở cửa sổ ở phương này hấp thu được sinh khí, căn phòng có sinh khí là căn phòng có phong thủy tốt. Sao nhất bạch thủy tinh là sao tốt của mỗi năm, năm 2020 nhập vào hướng Đông Bắc, 2021 nhập vào hướng Nam, 2022 nhập vào hướng Bắc. Các bạn hãy tìm hiểu thêm. Trồng hoa và cây cảnh trong phòng Sao củ tử ly thuộc hỏa cũng là một sao tốt, là ngôi sao may mắn hàng năm của mệnh thiếu hỏa. Nếu ngôi sao này đi vào nơi có thổ sẽ mất đi của mất đi tính hỏa, mệnh thiếu hỏa nên sử dụng đất trồng trồng bốn loại cây cảnh, trồng bốn chậu cây cảnh, dùng mộc để sinh vượng sao cũ tử là tốt nhất. Sao cũ tử cát tinh vào năm 2020 nhập vào hướng Tây, 2021 nhập vào hướng Đông Bắc, 2022 nhập vào hướng Nam. Đeo đá trang sức có vân đỏ hoặc là màu xanh lá. Mệnh thiếu hỏa nên dùng loại đá có linh khí màu đỏ để tăng cường cho bản thân. Tuy nhiên chú ý chọn đá vân màu với màu đỏ và màu xanh lá cây làm chủ đạo. Dây đeo cũng có thể là đỏ, tím, vàng đây là trang sức cần thiết của mệnh thiếu hỏa, ví dụ thạch anh tóc đỏ cũng là một dạng. Nhuộm tóc để tăng vận trình Tóc, móng tay, móng chân là thuộc mộc, là những bộ phận liên quan đến gan. Mệnh thiếu hỏa nên nhuộm một ít tóc vàng hoặc là màu đỏ. Có thể là một ít thôi, vẫn hiệu nghiệm. Phụ nữ khi sơn móng tay, móng chân nên chọn những màu này, màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu vàng, những màu thuộc ấm nhằm giúp tăng vận hiệu quả. Rượu vang đỏ và những thực phẩm cải vận Người mệnh thiếu hỏa ăn uống rất là dễ hơn những bệnh khác và mỗi tối nên uống một ít rượu vang nếu mà uống chừng mực thì vừa tốt cho sức khỏe vừa bổ trợ được vận có thể là ăn cay ăn ớt ăn gừng ăn đồ lẩu đồ nướng đều rất là phù hợp có trường hợp thực tế thường những người thiếu hỏa sinh vào mùa đông thì ăn cay ăn đồ nóng da mặt vẫn rất là bình thường không như những bệnh khác ngoài ra có thể ăn tim lợn thịt dê thịt bò sô cô la tảo tảo tía trong trường hợp cổ họng không có vấn đề sau 3 giờ chiều ăn một thanh sô cô la sô cô la rất là nhiều hỏa nuôi chó mèo giúp nhanh chóng cải vận người mệnh khuyết hỏa nên lưu ý một là ô tô xe máy nên có màu đỏ tím vàng hai là nuôi mèo ba là nuôi chó những vật nuôi này nếu mà chọn màu lông vàng sậm là nhiều hỏa nhất màu cà phê vẫn được xe là ngọ mèo là dần chó là tuất dần ngọ tuất tam hợp hỏa cục có công năng bổ trợ mệnh khuyết hỏa rất là mạnh nên mặc quần áo hiệu polo nuôi rùa cũng được xem là hỏa Đồ chơi đặt trong xe hơi cũng là hỏa. Du lịch về hướng Nam, hỏa địa trên trái đất chính là nước Úc. Tiếp đến là các quốc gia Đông Nam Á, mệnh thiếu hỏa nếu vận suy chưa tìm được lối thoát nên đi về hướng Nam hoặc các nước Đông Nam Á, vận trình sẽ thay đổi. Các nước như Singapore, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Hawaii đều thuộc hỏa địa. Thắp hương và uống trà theo tín ngưỡng tôn giáo thắp hương bái lễ mệnh thiếu hỏa nếu muốn cải vận thì nên theo tín ngưỡng trong nhà nên thắp hương thường xuyên nhưng mà tùy vào không gian và số lượng hương tránh ảnh hưởng đến sức khỏe người khác nếu thích uống trà hãy đun sôi bình trà đây là những việc tăng cường cho hỏa đối với mệnh thiếu hỏa tuất chính là hỏa khố hỏa là quan đế tức là quan vũ thời tam quốc có thể thờ phụng thần tài phương nam đều là hỏa mệnh thiếu hỏa nên thờ thần tài thắp đèn suốt đêm mệnh thiếu hỏa chưa đến chỗ bí tức là vẫn còn một chút vận nhất định sẽ có những hành động khác thường ví dụ như đi ngủ có thói quen bật đèn cả đêm mở tivi cả đêm vì từ 21 giờ khuya cho đến 3 giờ sáng giờ này là thủy rất là mạnh tức là giờ hợi tý sửu đặc biệt người mệnh thiếu hỏa cảm thấy thoải mái khi bật đèn trong phòng trong phòng vệ sinh và cả phòng bếp đi siêu thị mua pin dự phòng mệnh thiếu hỏa khi hành vận rất thích mua pin bật lửa điện thoại di động của người này mau hết pin hơn so với những người khác lý do là mệnh thiếu hỏa luôn có xu hướng hấp thu hỏa các thiết bị đồ điện đều bị mất hỏa tính vì vậy đồ dùng điện trong nhà càng nhiều càng tốt Mỗi khi về, việc đầu tiên là họ mở tivi, máy nghe nhạc. Buổi tối khi đi ngủ cũng thích mở tivi suốt đêm. Đến đây bạn có thể hiểu lý do một số người mở tivi suốt đêm là vì sao. Đặt máy sưởi ấm ở phương chính Tây, phương Đông Bắc là phương vị đoài năm 2020 sau nhất bạch tiến về phương này năm 2021 ở hướng Nam. Lúc này muốn hành vận nhất định phải bố trí ngồi ở phương Đông Bắc trong công ty nhưng phương Đông Bắc là thuộc thổ mệnh thiếu hỏa nên đặt cạnh một chiếc máy sưởi ngoài ra bên dưới trải một tấm thảm màu đỏ mang lại nhiều hỏa hóa giải sau hung ngũ hoàng và dị hắc người mệnh thiếu hỏa phải biết rằng sự cố không may phát sinh trong mỗi năm đều từ hai phương hai sao này mà ra đó là ngũ hoàng và nhị hắc do đó không nên nằm hay ngồi ở hai phương vị này hãy tìm ra các phương vị này và treo vào đây 6 đồng tiền nhằm hóa giải hai sau này chủ về thị phi hao tài và bệnh tật năm 2020 sau nhị hắc và ngũ hoàng bay vào hướng nam và hướng đông 2021 bay vào hướng bắc và hướng đông nam 2022 bay vào hướng tây nam và giữa nhà các vị hãy tìm hiểu thêm Phòng vệ sinh tránh sự hỗn loạn, bát tự của người mệnh thiếu hỏa, lạnh và nhiều thủy, vì vậy người mệnh này kỹ nhất bị nước nhấn chìm. Phòng vệ sinh đại diện cho ngũ hành của thủy, vì mệnh thiếu hỏa muốn hành vận điều kiện quan trọng là phòng vệ sinh phải sạch sẽ, không bị rò rỉ nước. Đại kỵ phòng vệ sinh cạnh phòng bếp, thủy hỏa bị xung khắc, hoặc là hai phòng vệ sinh và phòng bếp chung một phòng. Vì vậy, đặt máy hút ẩm chậu cây cảnh để hút đi bớt tính thủy. Mệnh thiếu hỏa buổi sáng khi ngủ dậy không nên vội đi tắm hoặc là không nên tắm lâu. Vật cát tường của mệnh thiếu hỏa lấy hỏa làm chủ một bức tranh vẽ mặt trời rất là nhiều hỏa bức tranh vẽ cây hoa ngọ là ngựa xe là hỏa vì vậy áp phích về ô tô xe cũng là hỏa Tuấn Mã là hỏa, tranh ngựa là nhiều hỏa nhất. Vậy nên những thương hiệu như Polo, BMW đương nhiên là hỏa. Dần là trường sinh của mộc hỏa, nuôi mèo là và bài trí các vật phẩm có tranh hổ, báo, mèo cũng là thuộc mộc hỏa. Đến Đông Nam Á du lịch hoặc đến thăm các vườn bách thú xem hổ là phương pháp cải vận cho mệnh thiếu hỏa. Nuôi chó và những vật phẩm liên quan đến chó cũng là hỏa khố tên chữ hán của người thiếu hỏa <clears throat> họ tên là một phần quan trọng trong mệnh khuyết nếu nếu tên thuộc ngũ hành bạn khuyết thì vận trình sẽ thuận lợi hơn ngược lại nếu bạn kỵ thủy tên của bạn thuộc thủy thì vận trình của bạn sẽ bất lợi hơn những mệnh khác ngoài ra bạn có thể thay đổi được danh xưng của mình theo ngũ hành bạn khuyết thì vẫn có thể là gọi là có lợi Phần này các bạn có thể lên website của tôi phần họ tên theo ngũ hành để tự tra cứu. Nhờ cậy vào người hỏa vượng, mệnh thiếu hỏa đương nhiên nhờ vào những người dư hỏa cần tìm bạn đời, đối tác, cấp dưới, bạn bè, ngay cả người giúp việc là người dư hỏa để tăng để tăng vận bổ trợ vận cho chính bạn người sinh vào các thời điểm sau đây nhất định sẽ có nhiều hỏa người sinh vào mùa hè kế đến là người sinh vào mùa xuân ví dụ sinh vào mùa hè từ tháng 5 tháng 6 tháng 7 dương lịch sinh vào mùa xuân nhằm tháng 2 tháng 3 tháng 4 dương lịch người trong bát tự tám môn ngày tháng năm sinh có tam hợp cục hỏa bởi dần ngọ tuất hoặc là tỵ ngọ mùi về phương diện tướng người có mắt to nhất định là có nhiều hỏa dần ngọ tuất là quý nhân dần là hổ là trường sinh của hỏa tuất là kho của hỏa ngựa cực là nhiều hỏa người thiếu hỏa cầm tinh dần hoặc ngọ thì có vận khí tốt hơn những người thiếu hỏa khác trong nhà người thiếu hỏa nên đặt đồ chơi hoặc đồ trang trí liên quan đến hình à, ngựa hổ hoặc chó ngành nghề thuộc hỏa nếu bạn làm ngành nghề mà mình khuyết sẽ thuận lợi hơn những ngành nghề mà bạn kỵ Tuy nhiên phần này còn phải tính thêm các yếu tố về logo màu sắc của công ty, bát tự hoặc mùa sinh của người sếp trực tiếp. Bạn có thể tham khảo thêm trong mục học cải vận các ngành nghề thuộc theo ngũ hành gì. Tổng hợp bề mệnh thiếu hỏa, giờ thần tức là giờ thuận lợi nhất cho người thiếu hỏa là từ tính 9 giờ sáng cho đến 15 giờ chiều hoặc là 19 giờ chiều cho đến 21 giờ tối càng về khuya thì không có lợi cho người thiếu hỏa màu đỏ tím vàng những màu ấm hoặc là màu xanh lá cây nếu bạn không kỵ mộc hình tam giác hình nhọn tất cả hình chim đều thuộc hỏa rất là cần nhiều ánh nắng mặt trời sao củ tử thuộc hỏa đá trang sức nên có màu đỏ màu tím hoặc là màu xanh lá cây có thể nhuộm ít tóc đỏ đặc biệt có thể ăn lẩu, đồ nướng, sô-cô-la, cà phê, thịt bò, nên nuôi chó mèo. Xe máy nên có, nhiều màu đỏ là tốt nhất. Du lịch về Đông Nam Á, phòng vệ sinh phải gọn gàng và sạch sẽ. Ngựa, hổ, chó là quý nhân. Và đặc biệt các bạn lưu ý, cách tăng vận cho người thiếu hỏa mạnh nhất mà mình thường xuyên áp dụng cho các gia chủ đó là thường xuyên vào bếp bếp đại diện cho nữ chủ dân đại diện cho hỏa khi một người thiếu hỏa thường xuyên vào bếp là tự tăng vận hỏa cho chính mình rất là hiệu quả các bạn hãy nhớ mọi việc đều phải gieo và trồng nếu kiên trì sẽ sớm đạt được điều mong muốn mệnh thiếu hỏa thường kỵ thủy các bạn có thể xem thêm video về mệnh thiếu thủy để phân biệt những gì thuộc thủy để hạn chế hạn chế chứ không phải xem như kẻ thù các bạn có thể vào website phong thủy khải toàn.com hoặc phong thủy cải vận để tham khảo. 22 bước này giúp mệnh thiếu hỏa tăng vận may thay đổi vận trình. Các bạn lưu ý khi ứng dụng, ta xét theo không gian và thời gian, tức mỗi ngày ta về không gian này, thời gian ta ở nơi nào nhiều nhất là nơi quan trọng nhất. Nơi nào thường xuyên ta ngồi thì quan tâm đến nơi đó, vật gì thường xuyên bên cạnh